Phải chăng vết bớt trên thân thể là dấu ấn được lưu lại từ tiền kiếp? Những năm gần đây, mặc dù giới khoa học đã có rất nhiều nghiên cứu về nguyên nhân và sự hình thành của các vết bớt, tuy nhiên đều không có kết quả. Vậy những vết bớt từ đâu mà có? Chúng có mối quan hệ gì đối với tiền kiếp của một con người? Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay. con trai Trương Khắc Cần chết yểu, mang theo dấu vết khi chuyển sinh. Trong Thái Bình Quảng Ký có ghi lại, Trương Khắc Cần sau khi trải qua kỳ thi Minh Kinh đã nạp một người thiếp. Ông đối với người phụ nữ này tỏ ra vô cùng sủng ái, nhưng tiếc rằng hai người mãi mà vẫn không có con. Gia đình họ từ bao đời nay vẫn thờ phụng hoa nhạc thần, mỗi lần cầu khấn đều hết sức linh nghiệm. Mẹ của Khắc Cần liền cầu mong thần linh ban cho mình một đứa cháu. Quả nhiên, người thiếp này sau đó đã sinh ra một bé trai, đặt tên là Tối Liên, cậu bé rất thông minh, 5 năm sau, Trương Khắc Cần thi đậu tiến sĩ, rồi cưới một người vợ, nhưng cũng mãi mà vẫn không có con. Mẹ của Khắc Cần lại đi cầu thần linh một lần nữa và quả nhiên con dâu đã sinh được một bé trai khấu khỉnh. Nhưng cũng kể từ đó, đứa trẻ tối liên ngày càng ốm yếu đi mà không rõ nguyên do, gia đình lại phải đi cầu trời phù hộ. Đêm đó, mẹ của Khắc Cần nhìn thấy một người đeo một con dấu vàng với giải băng màu tím trên thân nói với bà. Con trai bà trong mình không có con, đứa con đầu lòng là do ta đưa tới. Bây giờ lại sinh thêm một đứa trẻ nữa, thì đứa con thứ nhất sẽ không thể giữ được. Ta cũng không còn cách nào. Nói xong liền cảm ơn những tế phẩm của bọn họ rồi rời đi. Tối liên chẳng bao lâu quả nhiên đã qua đời. Trước khi mai táng, người nhà đã lấy chu sa bôi lên cánh tay phải và bôi màu đen trên lông mày của đứa trẻ. Trương Khắc Cần về sau giữ chức huyện lệnh Gia Manh ở Lợi Châu. Sau khi bãi quan, ông vẫn sống tại Lợi Châu. Một ngày nọ, khi ông đến nhà của vi phó quan để xem lại ghi chép nhập ngũ, một cô bé đã bước tới để chào hỏi ông. Trương Khắc Cần nhìn thấy cô bé có gì đó rất giống với Tối Liên. Khi về nhà, ông liền kể lại chuyện này với mẹ. Mẹ ông lập tức cho người tới đón cô bé tới nhà mình để xem mặt. Cô bé vui vẻ đồng ý và nói với người nhà rằng đó cũng là nhà của tôi. Sau khi đến nơi, mọi người thấy trên cánh tay và lông mày cô bé vẫn còn lưu lại những dấu vết từ tiền kiếp. Lúc gia đình cô bé cử người đến đón về, cô bé vẫn tỏ ra lưu luyến không muốn rời đi. Ký hiệu tái sinh tình mẫu tử trong bộ sách Duyệt Bi Thảo Đường Bút Ký, cuốn thứ 9 có ghi chép một trường hợp chuyển sinh rất kỳ thú. Tác giả Kỷ Hiểu Lam khi còn làm công việc ghi chép của lễ bộ đã được người trong cuộc kể lại sự việc này. Câu chuyện cũng được binh bộ Thị Lan Thẩm Vân Tiêu viết lên mộ của mẹ ông là phu nhân Lục Thái. Kể rằng, khi bà Lục mới được gả vào nhà họ Thẩm khoảng một năm thì chồng bà qua đời, sau này đứa con trai 3 tuổi cũng đã rời bỏ bà mà đi. Lục phu nhân đau đớn khóc lóc vật vả rằng ta cố gắng để sống cũng là vì con. Giờ đây con chết rồi, ta không đành lòng để miếu nhà họ thẩm chúng ta tuyệt tự, khi chôn cất con trai, bà Lục chắp tay hướng lên trời cao, cầu xin ông trời đừng để nhà họ thẩm phải tuyệt đường con cháu. Bà Lục dùng chu sa làm dấu đỏ vào tay của con trai đã mất rồi khấn rằng nếu con được đầu thai thì hãy lấy vết đỏ này làm ký hiệu nhận biết. Sự việc này xảy ra vào tháng 12 năm ung chính thứ bảy năm 1729. Cũng vào tháng này, một gia đình trong dòng tộc ở gần nhà Lục Phu Nhân đã sinh hạ được một cậu con trai kháu khỉnh. Trên tay cậu bé có vết bớt màu đỏ rất rõ ràng, Hình vết bớt giống như vết đỏ bằng chu sa mà bà Lục đã bôi lên tay con trai mình. Sau khi biết tin, bà Lục đã đón đứa bé về nhà họ Thẩm để nuôi dưỡng, trở thành con cháu hậu duệ của Thẩm gia. Cậu bé ấy chính là binh bộ lang Thẩm Vân Tiêu. Vết bớt là dấu hiệu của tiền kiếp. Tiến sĩ Ian Stevenson, 1918-2007, là người rất nổi tiếng với công trình nghiên cứu về thuyết luân hồi trong giới học giả phương Tây, trong hơn 40 năm nghiên cứu của mình, ông đã tiến hành thu thập và ghi chép các trường hợp tái sinh ở khắp nơi trên thế giới, ghi nhận gần 3.000 trường hợp. Trong số 10 chuyên tác của tiến sĩ Steven Sun, cuốn Nguyên nhân tạo ra các vết bớt và dị tật bẩm sinh đã trình bày những nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề vết bớt. Các dị tật bẩm sinh cũng như các khuyết tật về thể chất khác đều có thể được coi là dấu hiệu của tiền kiếp. Trong các ghi chép của tiến sĩ Ian Stevenson, có rất nhiều trường hợp mang tính thuyết phục rất cao. Điều này có nghĩa là có thể kiểm chứng ngay tại thời điểm đó. Cụ thể, một cậu bé tên Maha Ram ở Ấn Độ nhớ mình đã bị sát hại trong kiếp trước bởi một viên đạn ở cự ly gần. Thậm chí, lời kể của cậu có thể giúp tiến sĩ Steven Sun tìm kiếm kết quả khám nghiệm tử thi của người đàn ông được cho là kiếp trước của cậu. Kết quả cho thấy, vết bớt trên ngực của cậu rất tương đồng với vết thương của người đàn ông kia. Trường hợp thứ hai là một cô bé người Myanmar bị thiếu mất phần dưới chân phải, thiếu xương mắt dưới, bẩm sinh. Cô bé kể rằng, kiếp trước cô đã gặp một tai nạn thảm khốc khi bị đoàn tàu lửa cán lên phần chân này, dị tật bẩm sinh về chứng thiếu xương mắt là cực hiếm gặp. Ở Ấn Độ, một cậu bé từ khi sinh ra đã không có ngón tay trên bàn tay phải nhớ lại trong một kiếp sống. Các ngón tay của cậu bị cắt bỏ đi vì cậu đã đưa tay vào máy sắt thức ăn cho gia súc. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, một cậu bé có lỗ tai bên phải bị biến dạng nhớ rằng đã chết do bị bắn ở cự ly gần ngay ở vùng đó của đầu. Ngoài ra, dấu ấn còn có mục đích khác. Ví dụ, một số người tu hành nhưng chưa thể hoàn thành đắc đạo trong một đời nên sẽ phải tiếp tục tu luyện trong đời sau. Khi đó sư phụ của anh ta, đôi khi là chính anh ta, sẽ để lại một dấu ấn trên cơ thể. Như vậy sẽ có thể thông qua dấu ấn này mà tìm thấy anh ta trong kiếp sau. Những câu chuyện trên cho ta thêm bằng chứng về việc luân hồi chuyển thế. Vết bất hay những khiếm khuyết trên cơ thể của chúng ta rất có thể liên quan đến ký ức từ tiền kiếp. Tiếp theo, tâm linh cuộc sống xin gửi đến bạn câu chuyện. Vì sao có những người nhớ được tiền kiếp của mình? Thường thì khi một người sinh ra thì ký ức đời trước của họ sẽ bị xóa sạch, điều này nhằm giúp họ có được một cuộc đời mới không còn vướng bận với kiếp sống trước đó của họ. Đây cũng là đảm bảo cho một quy trình luân hồi hoàn hảo cho vòng đời sinh mệnh. Nhưng bên cạnh đó cũng có những trường hợp ngoại lệ, có nhiều người có thể nhớ được tiền kiếp của mình. Điều này xem ra đi ngược lại với quy luật của nhân quả luân hồi. Vậy vì đâu có những người có thể nhớ được ký ức tiền kiếp? Phải chăng đằng sau đó ẩn chứa một nguyên nhân nào khác? Mời quý thính giả tìm câu trả lời ngay sau đây. Cố Phi Hùng từ anh trai lại thành em trai Cố Huống có một người con trai tên Cố Phi Hùng, sống được vài tuổi thì mất, khiến ông vô cùng thống khổ. Mặc dù con trai đã mất, nhưng hồn phách của cậu vẫn thường xuyên lai vãng trong nhà. Mỗi lần nghe tiếng cha khóc, cậu đều hết sức cảm động. Thế là cậu đã thề, nếu sau này đầu thai làm người, vẫn nguyện làm con trai nhà họ Cố. Một hôm, cậu như bị ai đó dẫn đến một nơi, có một người trông giống như quan huyện, phán quyết cho cậu đến nhà họ Cố thác sinh, sau đó cậu liền mất tri giác. Một lúc sau, cậu đột nhiên cảm thấy lòng nhẹ bẩn, mở mắt ra nhìn thấy mọi người trong gia đình và anh chị em của mình, tất cả người thân đều vây quanh. Chỉ có điều cậu không thể nói chuyện, cậu biết mình đã được đầu thai. Từ lúc đó những chuyện về sau cậu không còn nhớ rõ. Khi cậu 7 tuổi, lúc cùng anh trai chơi đùa thì người anh đánh cậu. Cậu bỗng nhiên nói, anh là anh trai của em, sao em lại đánh anh? Mọi người trong gia đình đều rất ngạc nhiên. Lúc này, cậu mới kể lại chuyện tiền kiếp, chuyện nào cũng trùng khớp. Cậu còn gọi đúng hết tên cúng cơm của em trai, em gái của mình, Cậu bé chính là Cố Phi Hùng Kiếp trước lầm lạc khi dạy dỗ đệ tử Kiếp này chịu khổ chịu đói Có một người khác tên là Tề Quân Phòng Nhà ở nước ngô, từ nhỏ gia cảnh nghèo khó Sau khi trưởng thành cũng có sáng tác một vài án thơ văn Nhưng cũng không có gì đặc sắc nổi trội Vì thế ông thường xuyên phải chịu lạnh chịu đói Lưu lạc khắp nước ngô, sở Ông thường đem các bài thơ tứ ngôn, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn mà mình sáng tác đi cầu xin người khác giúp đỡ Nhưng phân nửa không nhận được sự ghi nhận Mặc dù thỉnh thoảng cũng đổi được vài hào lẻ, nhưng từ trước đến nay chưa hề tích cấp được lượng bạc nào. Ngay cả khi trong túi có chút tiền tiết kiệm, vừa tích lũy được một sâu tiền thì lại đổ bệnh. Đến lúc tiêu sạch tiền, bệnh mới khỏi. Một hôm có một vị tăng nhân từ phía Tây đi đến, ngồi đối diện với con sông lớn, sau đó quay đầu nói với Tề Quân Phòng, pháp sư đã từng nếm trải mùi vị cuộc sống phiêu bạc bên ngoài của một tú tài chưa? Tề Quân Phòng đáp, mùi vị cuộc sống phiêu bạc thì nếm trải đủ rồi, nhưng cách xưng hô pháp sư thì hơi quá lời, Tăng nhân nói, ngài không nhớ chuyện từng ở Đồng Đức tự tại lạc trung giảng pháp hoa kinh sao? Tề Quân Phòng nói, ta sống đến nay 45 tuổi, chỉ phiêu bạc giữa hai nước ngô sợ, trước nay chưa từng vượt sông Trường Giang, làm sao có thể từng đến lạc trung giảng kinh? Tăng nhân nói, bây giờ ngài đang sầu não vì đói rét, không có thời gian hồi tưởng lại chuyện tiền kiếp. Vừa nói ông vừa thò tay vào túi móc ra một quả táo đỏ, rồi nói với Tề Quân Phòng, thứ này ăn vào có thể biết được cả chuyện quá khứ và cả tương lai, chứ không chẳng phải chỉ có chuyện tiền kiếp. Tề Quân Phòng đang rất đói, nhận quả táo từ tay của tăng nhân liền vội vàng ăn. Ăn xong, cảm thấy miệng khô khốc, bèn đến bên bờ suối vốc nước lên uống. Uống nước xong ở hơi rồi vươn vai một cái, ông cảm thấy rất buồn ngủ, liền gối đầu vào hòn đá ngủ thiếp đi. Ngủ được một lúc thì tỉnh, ông bỗng nhiên nhớ ra chuyện giảng khắp hoa kinh ở Đồng Đức Tự, hơn nữa mọi chuyện dường như mới xảy ra hôm qua. Ông nước mắt lưng trồng hành lễ với tăng nhân rồi hỏi, chấn hòa thượng giờ đang ở đâu? Tăng nhân nói, nghiên cứu kinh Phật không đạt được cảnh giới cao nên đã đến nước thục. Bây giờ đã đoạn tuyệt với Trần Duyên rồi. Tề quân phòng lại hỏi, thần thượng nhân giờ đang ở đâu? Tăng nhân trả lời, tâm nguyện trước kia chưa hoàn thành, nghe nói lại đi làm pháp sư. Còn hộ pháp sư thì sao? Tăng nhân trả lời, lẽ nào ông không nhớ ông ấy từng đứng trước tượng đá của Hương Sơn tự nửa đùa nửa thật lập ra chí hướng của mình sao? Nếu như không đạt được cảnh giới vua thượng bồ đề thì sẽ trở thành tướng lĩnh có quyền thế, cách đây không lâu nghe nói đã làm đại tướng quân rồi. Chúng ta năm tăng nhân Vân Du khi xưa, chỉ có ta là được giải thoát và cũng chỉ có mình ông là phải chịu lạnh chịu đói. Tề Quân Phòng nước mắt ngắn dài nói, ta hơn 40 năm nay, mỗi ngày chỉ ăn một bát cơm, trong suốt hơn 30 năm chỉ mặc một bộ quần áo đơn sơ này. Chuyện thế tục nhân gian, ta sớm cũng muốn đoạn tuyệt từ lâu. Tại sao không thể biên mãn công đức ngược lại phải chịu khổ cực đến tận bây giờ? Tăng nhân nói, lỗi là do kiếp trước ông giảng dạy cho đệ tử ở trên giảng đường, ở đó đã giảng dị đoan tà thuyết, khiến cho các đệ tử sinh lòng hoài nghi, hiểu sai chân nghĩa của kinh Phật, làm cho thiền môn bị nhiễm mùi hôi tanh. Mặc dù tiếng giảng kinh của ông rõ ràng và rành mạch nhưng cuối cùng không thể tu thành chính quả. Ông lòng dạ xấu xa nên mới có báo ứng như hôm nay. Tề quân phòng lại hỏi, giờ ta nên làm thế nào đây? Tăng nhân đáp, việc đến nước này ta cũng hết cách. Chuyện kiếp trước có thể là lời cảnh tỉnh cho ông, Nói xong cho tay vào túi lấy ra một chiếc gương, mặt trước và mặt sau chiếc gương đều trong suốt sáng bóng. Tăng nhân nói với Tề Quân Phòng, muốn biết sự khác biệt giữa giàu nghèo, vui sướng và đau khổ như thế nào, Phật pháp thịnh suy và tiền độ môn giáo của chúng ta ra sao. Có thể nhìn vào chiếc gương này. Tề Quân Phòng cầm lấy gương chăm chú nhìn. Một lúc lâu sau cảm tạ nói, nhân quả báo ứng, đạo lý binh nhục, giờ ta đã hiểu rồi. Tăng nhân nhận lại gương bỏ vào túi, vừa đi được hơn 10 bước thì dấu chân đã tan biến. Tối hôm đó, Tề quân phòng tới ẩn linh tự cào trọc đầu để thụ giới, lấy pháp hiệu là kính không. Rất nhiều người đều muốn biết tại sao lại có những người nhớ về tiền kiếp, nhiều trường hợp là duyên tiền kiếp chưa dứt nên trong lòng mang một tâm nguyện mãnh liệt muốn hoàn thành. Tâm nguyện của con người vô cùng quan trọng, đó chính là nguyên nhân vì sao người phương Tây trước khi chết phải sám hối. Thảo Dược Bình Minh xin gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng nhất